căn nhà của chúng ta có chiều ngang là 4m và chiều sâu là 9m có một cái gác lửng và hai bên tường thì cũng được à, chủ dán gạch cao lên 1m2 rất là sạch sẽ phía dưới là gạch bông 40 x 40 phía trên thì có trần la phong và bây giờ đây là một cái phòng ngủ và nhà bếp à, cái tủ này à, chủ sẽ tặng lại cho quý anh chị Phía nhà bếp thì cũng được à, chủ à, làm một cái kệ bếp lót đá hoa cương và bồn rửa chén bằng inox 304 và kế bên là nhà vệ sinh. Phúc cũng à, xin báo giá căn nhà một lửng có diện tích ngang 4 dài 9 là 980 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ, chủ hứa sẽ bớt lọc lá cho chúng ta. Và lúc trước ở đây là một cái phòng ngủ, do chủ đi thì gỡ dán ra và trong phòng ngủ này có một cái máy lạnh chủ à, sẽ tặng lại chúng ta một cái máy lạnh inverter rất là mới nha quý vị bây giờ mua cũng hơn mười mấy triệu đây là toàn bộ à, quan cảnh phòng khách của chúng ta và bây giờ chúng ta sẽ lên cầu thang lên à, tầng lửng cầu thang thì được làm bằng sắt và gỗ phía trên tầng lửng gia chủ cũng chừa một khoảng không khoảng hơn ờ, một mét rưỡi để chúng ta thờ cúng ờ, ông bà và đây là toàn bộ quan cảnh phòng khách có chiều ngang là 4 mét và chiều sâu là 5 mét rất là rộng rãi nha quý anh chị nơi đây chúng ta có thể để một cái bàn thờ nhỏ để thờ ông bà tổ tiên và phía sau lưng của chúng ta là một phòng ngủ có chiều ngang là 4 mét và chiều sâu là hơn 4 mét rưỡi Phúc xin nhắc lại căn nhà của chúng ta có một gác lửng chiều ngang là 4m chiều sâu là 9m và được gia chủ gửi bán với giá là 980 triệu giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa sẽ bớt lọc lá cho chúng ta nếu ờ, quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể liên hệ với Phúc theo số hội thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp căn nhà và chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để ờ, thương lượng giá và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ đường TX25 vào ờ, căn nhà cho quý vị xem nhé Hiện tại thì Phúc đang đứng ngay chỗ à, cầu đôi đường TX25 Từ à, vị trí này chúng ta vào khoảng hơn 200m là chúng ta sẽ tới căn nhà Đường vào căn nhà toàn bộ là đường bê tông Và đây là hướng à, vào căn nhà của chúng ta Khoảng hơn 3 phút đi xe là chúng ta sẽ tới vị trí căn nhà nha Căn nhà này thì dành cho những người thu nhập thấp Muốn có một cái nhà riêng để an cư lạc nghiệp à, lúc trước à, chủ hiện tại mới lên lập nghiệp thì mua căn nhà này và bây giờ chủ đã giàu rồi mua căn nhà mới to hơn nên bán lại căn nhà này à, Phúc xin nhắc lại căn nhà của chúng ta là một lửng có chiều ngang là 4m chiều dài là 9m và được chủ gửi bán với giá là 980 triệu hình thức uh, mua bán là công chứng vi bằng trong uh, bán kính hơn 1 à, km chúng ta có chợ Thịnh Sưng phường Thịnh Sưng trường cấp 1 cấp 2 cấp 3 trường cao đẳng điện lực và từ vị trí căn nhà chúng ta đi khoảng hơn 2,5 km là chúng ta sẽ về tới ờ, Gò Vấp hiện tại thì những căn nhà ở quận 12 có giá dưới 1 tỷ mà có diện tích ngang 4 và chiều sâu là 9 hiện tại bây giờ thì hầu như rất là hiếm nếu ờ, quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì hãy nhanh tay nhắc máy điện thoại cho Phúc để tới ờ, xem căn nhà và chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ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 Xin chúc quý anh chị được nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Video của em đến đây xin tạm dừng